À, xin chào à, tất cả mọi người nhé Lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Hôm nay thì à, sau khi à, mấy hôm mưa Hôm nay bắt đầu nắng nhà Giang tiếp tục lên trên này để ghi hình cho mọi người Biết về cái căn nhà của em Vàng Em Mì thế nào nhá Bây giờ xin mời mọi người cùng theo dõi video Và vào bên trong này Chào anh em Hello, chào anh ờ, Giang Trường Sa <laughs> Mấy ngày mưa anh em đi đâu ấy? Hả? Mưa ờ, không mưa ấy? Hả? Móc rúi uống rượu anh ạ Ngày mưa móc rúi à? Vâng Để hôm nay ờ, À là thu hồi hết nóc rồi đấy anh nhỉ? Sáng nay à? Đúng À đây à? Giờ buổi chiều nay là, là ấy à? Rồi bắt đầu là xây bếp đây cái bếp lò đây. đây anh em này đang làm đây bắt đầu xây cái bếp bếp lò cũng khói nó tròi ra đây nhưng mà cái chỗ này là vẫn vẫn phải có một cái lim tô đấy đúng rồi có có đang đang ừ. đang đang chuẩn bị làm ừ, ờ, tô là sau này ấy cho mình lợp theo cái chiều này còn trên kia ống khói này thì mình chỉ cần đặt khác một tấm pro được thôi nhỉ xây lên đúng rồi một hai tấm gì một tấm thôi nó đỡ mưa nó rơi vào đấy đổ luôn tấm ờ, cái tấm đan lên trên hả tấm đan á <laughs> chơi vịt lỗ luôn à <laughs> thế thì khác gì là hun chuột <laughs> đặt tấm pro là cho Vừa xi măng này chắc nó cũng ăn nữa nhỉ Ăn với tấm pro thôi nhỉ Có có có đây, ờ, mình chỉ bốn góc đây là mình ờ, không có gió nó thổi bay bố không gió thì mình ờ, <laughs> trồng cái gì lên nặng nặng lên được mà ừ. vàng đi đâu rồi hoặc là vít ốc là không được đi bể cây đây bỏ vàng đi xẻ gành đi xẻ mấy đòn tay và à đây à hay phải trông đi bắt cây à, à. vàng tính là chịu khó tí ờ thu, thu thu hồi xong nó buổi xong buổi sáng này à đúng rồi à, này à đây à? nên bắt đầu chiều rồi anh em mới là, là làm cái này à báo với anh tu luôn nhá là là là có um, cái nhóm chị mến ở bên bên Canada ấy. hôm trước mà em còn bảo là ông đã gửi cho uh, anh mua cái tấm lợp này này là 150 uh, tấm là em đã nhận được tiền rồi hôm qua em nhận được rồi đây là các em chị nha xong là uh, cháu là um, chị gửi được um, mấy quà blo cho cháu xong là rất là các em chị đây là chúc cho sức khỏe chị chung gia đình mình khỏe nhá đây luôn luôn là chị làng an phát tẩy phát đà nhá chúc cho gia đình mình khỏe thì à, qua đây thì giang cũng muốn thông báo với anh tu để cho mọi người khán giả biết và chị mến là cái hôm mà giang có lên giúp gia đình nhà em vàng em mỉ đây này để làm căn nhà này thì à, nhóm của chị mến là có xem được cái hoàn cảnh là qua cái thước phim của giang ấy thì biết số là nhà anh tu đây là có tấm pro nó bị hỏng bung hết rồi đó là chị cũng mong muốn là nhóm của chị mến là muốn ủng hộ cho gia đình nhà anh tu là toàn bộ cái tấm pro thì à, giang cũng nói à, chuyện với anh tu là anh cũng đang à, giúp gia đình nhà em vàng xây cái căn nhà đây này thì là nhà anh tu ấy là trước là đất ở đây và toàn bộ khu vực này là đất cũng của nhà nhà anh tu anh tu là trước là cũng hiến tặng cho gia đình nhà anh vàng anh mỉ là cái khu đất này ở và mình hiện tại đang ở đấy thì mình cũng đang xây dựng ở đây thì qua đây thì Giang cũng chia sẻ tới mọi người biết là như vậy và cũng thay mặt gia đình à, anh Tu tất cả mọi người đây xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc tới nhóm của chị Mến ở bên Canada đã có món quà thật ý nghĩa cho bà con dân bản ở trên này còn rất là khó khăn và cái toàn bộ căn nhà này thì mình cũng không biết là anh anh Tu muốn chuyển căn nhà này lên à hay như nào? Vâng, ờ, anh muốn chuyển lên ờ, trên à, lên trên này à muốn muốn chuyển toàn bộ con lên trên này xong là vâng. mình lột toàn bộ tấm mới vâng đấy ừ. lần lần lại toàn bộ mới à. xong là mình chuyển lên trên này xong là để ghế làm trường châu làm à. trường cả trường châu nguyên liệu là mình à, về có phải bàn bạc với gia đình ấy tính thì vâng. hôm nào ấy thì uh, làm à, mình còn nếu mà không thì mình cứ chuyển tấm lên trước cũng được vâng. à. xong là thì uh, à, xem anh xem là bà con có giúp được không thì mình chuyển lên trên này ờ, ở, ở không được sau đó mình lập tấm xong cũng được xem cái nào mà nó tấm này chắc chắn là dỡ ra là không dùng được rồi đúng không Chẳng nó sẽ là, nó hỏng hết nó hỏng hết mà thì uh, trên này là hay uh, gió mạnh rồi là có thể là mưa mưa đá ấy. đấy thì là nhóm của chị cũng không có gì uh, để ủng hộ giúp gia đình anh ấy và anh tu này cũng là một người rất là là tốt bản thân giang lên trên này giang rất là biết anh ấy đã hiến tặng cả đất này cho gia đình em vàng để làm nhà bây giờ các cô gửi cho anh ấy để sửa lại căn nhà là toàn bộ tấm là 150 tấm đấy mọi người nhé nên đang trên này để báo mọi người để cho mọi người biết à, được trong vòng ngày tới là mình sẽ hỏi anh tu anh muốn chuyển nhà lên vị trí này này để mà mà dựng căn nhà mới ở trên trên này đúng không anh nhỉ? Trên này. à đây khu vực này đây đó à, anh chuyển chuyển lên đây ở ừ. Cái này cũng đất của nhà anh ngày trước ấy đúng không nhỉ à, anh tu làm chuyển chuyển lên đây đúng không ừ. nếu mà chuyển lên được thì uh, anh cứ sắp xếp chuyển lên đi tấm này em muốn ờ, uh, sau đấy mình mua mình lên sau này rồi mình dựng nhà lên lại thì uh, mình bắt đầu lợp cũng được đây có kia chuyển lên đây ờ. À. tháo thì đi ra xong là bảo anh em nó chuyển lên ừ, đúng rồi đúng rồi chỉ lát nào Với ừ. tình hình uh, Giang thông báo mọi người rất là anh sẽ chuyển đến đây Để trong thời gian tới mình sẽ hỏi kỹ uh, Tu có gì thông uh, báo liên lạc nhé Cho, cho em biết nhé Đấy, Trong quá trình uh, ấy là mai thì uh, thợ làm cái nhà bếp Sáng thì mình phải thu Nóc là xong rồi Trước rồi Đấy thì hôm nay là nắng này bắt đầu là làm nhà bếp rồi cái tung lò mọi người đang đổ cái lin tô cái này nữa ở trên này thì đấy là là nóc là mình cũng đang bảo em vàng là đi xẻ ít gỗ về nữa Còn kèo sau này đây thu vỉ hết rồi nha mọi người nhá đấy về và vài hôm nữa mà nắng ấy thì uh, bắt đầu mình sẽ chở uh, tấm pro à, xi măng lên cho gia đình em vào và các uh, ông kém bên mình hàn cắt mình đặt và bắt đầu lợp Đấy. Và lợp mình sẽ vào áo rồi là xung quanh này mình sẽ bó nền Đấy, bó nền nghĩ mình cũng ờ, đang tính là gạch chắc khả năng là vừa đủ thôi số gạch mà mình cũng ước tính trở lên trên này thế thì uh, ờ, người xem uh, mình thấy được nhà đây từ đây ờ, đứng nhìn thì mọi người có thể quan sát được hết là khu vực đây là nhà anh nhà anh tu ở dưới này đây nhà em vàng ăn mì ở phía trên này đấy, hai căn nhà là cũng sát nhau và cái khu vực mảnh đất này hầu như toàn bộ khu này này là đất của nhà anh tu trước là vàng là ở bên trạm tấu nha mọi người nhé gốc là bên trạm tấu là lấy vợ là vợ của vàng cũng không phải người ở đây mà lại người ở mù căng trải huyện khác cơ đấy, xong lấy chồng ở cái khu vực này này là không có đất này xưa đất nhà rất là bé bé ở góc kia kìa Đó. nhà chồng của em mỉ là chồng trước mà rắn cắn mất ấy sau thì vàng bên, bên trạm tấu hai vợ chồng gặp nhau thì mới à, lấy nhau thì à, anh tu thấy à, hai vợ chồng không có đất ở ấy nhỏ quá thì anh mới cho khu vực này này mới lên nhà anh tu ở dưới nhưng mà ngày nắng tới thì mình cũng sẽ ấy thôi là vật liệu với lúc là anh tu anh trở lên anh ấy muốn làm căn nhà vị trí kia thì à, tùy anh ấy anh ấy chuyển lên trên đó tấm thì à, mình cũng đã nhận tiền của các chị ở bên à, nhóm chị mến bên canada rồi ngày tới nữa thì mình sẽ cố gắng làm cái à, tu luôn đây cái tum cái bếp thông minh mọi người nhé em đang à, đổ lên tô cái đầu đấy và cái bức tường này thì mình cũng có cái cái à, sắt thép thôi để để à, bắt mỏ và nhằm bếp tường đây giữa cái bức tường của căn nhà với nhà bếp đây Giang nói là là mình sẽ có thép Đấy, cứ năm hàng thì mình bắt mỏ sang để mình giữ được bức tường của nhà bếp không nó sẽ đổ à, bên kia cũng vậy nhé chỗ mà vì vị trí em đang xây là cũng có một cái cửa để đi ra ở trên đấy cũng sẽ một cái lito đi ra ở ờ, này mình sẽ lợp một mái thôi vui theo này để mọi người dễ hình dung trong cái bếp lò này thì là vảng sẽ tí nữa mình sẽ cho vài cái sắt thép sáu vào đây cao cao này sau này em có thể là treo những cái đồ mà thịt sấy này đồ em muốn làm khô ấy Nhìn vàng nhờ Đúng ạ Đấy Vàng hôm nay đẹp trai ra đây mà áo trắng đấy nhá Trai gì Xấu rồi ạ Ờ, có ăn cưới cái đi ăn cưới không? À, đám cưới cũng phải có. đi chứ. À? Đi à? Đi hết mà, ai à. thiết mời lên thì đi hết. À. Đây, là vị trí bên cạnh này thì mình sẽ đặt cái tét nước À cái tiếng nước là ờ, vảng là ờ, chú giấu tên ở trước mà gửi gạo cho em ấy. Đấy chú ủng hộ cái tiếng nước ấy. Vâng. Ở trong trong miền Nam uh, gửi cho 2 triệu 2 Cái tét nước là một khối dưới đấy À một khối thôi Một khối là được à. Đây là vị trí uh, cửa nhà bếp đi ra này nhá Trái cái chế cái đợt chắc ngồi san hết ờ, vị trí này thấp ra và cào hết chúng cứ vâng. cào thấp đi con này thì uh, bắt đầu mình bó nền hạ thấp xuống bằng cái mặt cốt ngày trước ấy. Ờ, ở xung quanh ấy chịu khó hai vợ chồng chịu khó làm thôi ừ, còn thợ người ta làm nữa thì kệ còn uh, việc mình làm thì túc tắc làm lúc mình uh, rảnh rỗi mình tranh thủ phải tranh thủ để ngày mưa mà anh không lên làm được thì hai vợ chồng làm cũng được mà cứ trồng xúc thì vợ để cho rùa cứ săn nhầm ra anh ra hả phát biểu nếu muốn nhanh thì thỉnh thoảng anh bảo hai vợ chồng mà việt nó áng một tí thì chở hộ em cái cát đi vào dọn cái nền này em đảo luôn trong này xong rồi em chát cho nó nhanh à đây nè đúng rồi vào trong cái nền uh, giữa nền phòng khách đấy à chở cát đây đúng rồi chở cát vào đây để uh, à, vì nó hơi xa nên à, ờ. gia đình cũng hộ em với ừ. em làm cho nó nhanh cho ừ. gia đình có cái nhà ở trước nếu mai mai mà ấy thì ờ, rảnh thì ra dọn trong này nhé bạn ạ Hai vợ chồng ờ, ấy Dọn cho nó sạch chứ là chở cát dần đổ đây này Không, bây giờ làm luôn mai em chát rồi Mai vào luôn à? Mai vào luôn rồi À đây à? Có xây được đến đâu Ướt cái à. vật liệu này, đằng này có xây lên chát thôi <coughs> À đây à? <coughs> Ờ, tí tí nó vàng ấy luôn vâng. không mày mày cứ xúc chỗ này nó còn gọn thì đã xong là hai vợ chồng um, dọn sạch cái, cái gạch này nhặt ra để gọn là những con dùng dùng được ấy. Vâng. Bây giờ chuyển hết những Còn, uh, ngoài cái ờ, chỗ này mình ờ, ấy nó phẳng phẳng lại ví dụ ờ, đất đất đập nền nó nó, cứng lại mình đổ cát vào giữa thì đảo ở đấy luôn đảo đấy thì uh, nó đỡ xa vật liệu ấy và áo nó nhanh uh, làm nhanh tài lắm qua mất ngủ à? Hôm qua vợ bắt cả đêm ngủ <laughs> Vợ bắt nộp thuế à? Cả đêm à? Khổ, khổ với em à, Anh đi máy đêm trên nhà rồi, bây giờ về phải nộp thuế à, Đấy, khổ nhỉ Đàn ông mình đúng là khổ đã vất vả cả ngày tối về phải nộp thuế cho vợ con này. lúc đi xây này không ờ, ở với vợ con nhiều, vợ con ừ. Ờ, lâu lâu về một lần vợ con bắt nộp thuế <laughs> rồi thâu đêm cả đêm à, cái cái cái này là dòng bao nhiêu nhỉ đằng nhỉ mét ba nhỉ mét ba cả ừ, thế thoải mái này dòng mét ba sửa mét ba quá to rồi Thank you. mình chưa chở được cái ờ, ống kém này tấm pro lên thì mai thợ sẽ sẽ vào áo trước mọi người nhé áo toàn bộ căn nhà trước hôm nay thì uh, chiều thì chắc xây cái bếp mình cũng chưa thể xây cao lên được khu vực đấy thì mình xây cao lên là hai mét hai và bắn mái từ đây xuống thì nó là rơi là hai mét tám hai mét ờ, bảy độ dốc để mình lập tấm pro, pro ấy vực này thì là mình à, sẽ ấy sau thôi nắng nó à, thật nắng trên này thật nắng to ấy, thì là tấm pro à, đường xe nó mới lên được mình mới chở lên được cái này ba ba hàng tấm pro con nhà thì trước này thì mình hàn một cái kèo nó ra nó phải rộng hiên hơn thoáng nhà dạ. ờ, vực cát này nếu thang cát mà, mà em vàng nó ấy thì mình nghĩ là thiếu cát gạch thì mình nghĩ là là, là sẽ sẽ đủ

này mình cũng chưa thể xây cao được còn yếu một, một buổi chiều mà mình xây được cái nhà bếp lên thì nó sẽ đổ tường thì bên này mình rằng thép để móng thì mình làm rất là chắc độ còn hơn bằng bê tông thép Chỗ lót tọc À, vàng. Nhà của anh đấy. À được. Không còn hơn chục con đâu à được. À, ờ, gà trên này gà chạy bộ thì ngon rồi. Nói chung là là là thịt thơm. Rất là chắc. Thì đồng bào là nuôi thả thả đồi đó, ăn con run con dế này chứ không không nuôi cám như ở dưới mình ấy. Trên này nó khoảng dưới trên à, một trăm bảy một trăm bảy à, mươi nghìn một kg trước mà Giang ở Hà Giang ấy làm đồng bào đấy là mình còn trực tiếp đi mua là 165 nghìn một kg gà ta mua giống về cho mọi người nữa ba ngày mưa mà thời tiết ở trên này mọi người biết là nó ở trên cao nó rất là âm u luôn đấy sương cũng là nó cũng có rất là tối ở dưới giang này có thể là nắng trên cao này mọi người nhìn thấy đám mây này mây nào lơ lửng luôn không bao giờ nó gọi là nó không có ánh nắng này rất là ít thì ở trên cao mà dưới thấp dưới dưới dưới kia đi thì à, nhà mình ấy thì nó tại, tại nắng đẹp khô ráo ở trên này thì à, rất là cao đường đi lại rất là ẩm thấp vật liệu mình ngoài này thì à, mưa nó xuống này ngấm hết vào viên gạch nó một ngày ướt ướt thì mình không thể xây một phát lên cao được bức tường 2 mét luôn này nó chỉ lên là một mét mình đợi nó khô đã mình xây tiếp lên được đây thì mình cũng bảo thợ là là xây nhà bếp này à, mai là thợ làm cái nhà bếp này khoảng là buổi sáng nữa là xong nó không đến buổi sáng đâu mai mọi người làm một chút nữa thôi Và xong thì à, bắt đầu mọi người là mai sẽ được vào áo áo mình chuyển hết cát vào trong nhà nhé bắt đầu chuyển cát trong nhà là mình trộn vào trong nhà sợi trong là và áo luôn nha đây là nhìn à, phía mặt trước mặt tiền của căn nhà nha mọi người nhé ừ. tổng chiều cao là 2 m chín thu hồi nóc đây là khu vực bếp đây mở cửa mình sẽ mở ra đường này sau này cái sân này thì à, em bảng hạ đang hạ thấp không dần thấp dần thì sau này à, hai vợ chồng là sẽ bắn mái nó ra đây này mái hiên đấy nó rộng nó thoáng mát mình thấy là cũng rất là hợp lý đấy. cả bó nền nữa thì mình nghĩ là số gạch nó sẽ sẽ đủ xung quanh thì nó giờ hiện tại là mình đang lo là cái cát là thiếu mọi người 20 khối cát của Giang lên đến đây mà vẫn vẫn chưa thấy đủ hôm nay thì uh, Giang lên đây để ghi hình cho mọi người biết về uh, à, căn nhà em vàng mọi người đã thu hồi nóc xong này ngày mai sẽ là vào áo Đấy. Còn chiều nay thì mọi người xây bếp lên cao khoảng mét rưỡi hơn mét thôi. mai thì mọi người làm nốt một chút nữa Rồi nó khô cứng rồi đó còn cái căn nhà này thì uh, là à, quá khô rồi trên cái cửa chính thì mình làm ô thoáng là rộng 20 cm người nhé ô thoáng ở trên cái, cái, uh, ờ, cửa chính nhé ngoài là tối đây ngủ ờ, ngoài đường ngoài đường <laughs> chơi chơi kiểu này mới rồi đấy mới căng rồi đấy <laughs> giờ này hơi khổ đấy <laughs> nắng to ở dưới nhưng mà trên này nó không nắng cho trên này không nắng mà ừ. buổi sáng là tí tối lại sương mù về ừ, sương mù nó rơi sương ấy nó lại ờ, đường, nó là ẩm ẩm ấy nó nó đất mà nó bết đất đỏ mà nó không phải như kiểu cái đường nhựa ở dưới thì nó lại à, ấy xe kể cả mưa nó vẫn đi được đấy thì trên này mà không nắng to <coughs> đôi khi là phải phụ thuộc thời tiết rất là nhiều con sáng nay vừa bảo đây anh vảng nó không cúng nhà cho nên là là <laughs> nhà này làm ủng hộ địa thổ đất gì đâu <laughs> quên quên cúng uh, tần lung uh, thổ địa đúng rồi không làm cái ấy đúng không rồi, rồi, rồi bọn anh cũng làm một cái trò trò nhỏ nhỏ này bên cạnh nhà ấy đấy gọi là nơi uh, cúng thần linh thổ địa có bố có mẹ mới có mình chứ có con gà vào thổ bia vào ngày tháng năm này tôi làm nhà <laughs> đúng hôm động thổ và em cúng rồi mà Thật chưa? Thật rồi anh ạ ờ, Cúng uh, thần linh thổ địa đấy Để cho các cụ uh, biết là nhà mình làm nhà phù hộ độ trì cho mình quá trình làm cho nó thuận buồm xuôi gió đấy. Bảo là em cúng rồi hôm đấy Ông Nhưng còn bình thường là mình làm ra một cái ấy chỗ cúng cúng nhỏ nhỏ đấy cũng được, thì thoảng. Mà mỗi đồng bào mong mình là không có Tết Thanh Minh nhỉ, đằng nhỉ? Có. Ở ờ, Tảo Mộ ấy. Tháng 3 là Tết Thanh Minh ấy. mong là Tảo Mộ là cuối năm thôi. À, Mông là không không có Tết Thanh Minh thì có người ờ, dưới xuôi là mọi người mới gọi là là tết thanh minh tháng 3 tháng 3 là tết thanh minh chắc là Giang cũng ờ, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay rồi thôi để cập nhật cho mọi người biết là tình hình là mai bắt đầu thượng sẽ là vào áo sau khi ờ, quá trình vào áo thì mình tiếp tục cập nhật cho mọi người cùng biết về căn nhà em vàng ăn đâu nhé và chiều này thợ cũng chỉ làm đến ờ, xây đến vị trí này đầu đầu đó để nó khô đó mai mọi người mới xây cao được một chút mình xây cao ngay lên nó sẽ đổ vì gạch vì gạch ướt mấy hôm mưa nữa